như sau. Xét tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A thì cạnh BC chắc chắn đó là cạnh huyền đúng không ạ? Và người ta đặt độ dài cạnh huyền là bằng bằng A. Lý do vì sao người ta hay đặt là bằng A? Tại vì tam giác ABC vuông tại A nhé. Thì cạnh BC là cạnh đối diện với đỉnh A là người ta đặt là là A nhỏ. Tương tự như thế, cạnh AB đối diện với đỉnh C đặt là độ dài của nó là C nhỏ. Vâng, và AC là có độ dài là C nhỏ. Được chưa nhỉ? Đường cao AH, đường cao AH có độ dài là là H. Được chưa nhỉ? Thì lúc này là BH, BH là hình chiếu của AB trên cạnh BC. Tương tự CH là hình chiếu của AC trên cạnh AB. Được chưa ạ? Thế thì lúc này người ta ký hiệu HC là bằng B phẩy và tương tự BH là bằng C phẩy. Được chưa nhỉ? Từ đó ta có các hệ thức sau. Hệ thức sau. Hệ thức thứ nhất đó là liên quan đến độ dài cạnh góc vuông. Thì độ bình phương độ dài cạnh góc vuông là bằng tích của hình chiếu nhân với độ dài cạnh cạnh huyền. Đó là AB bình bằng BH nhân với BC.